tôi muốn một con khủng long GP ở GP uh, à, Cute T-Rex đi đây nó sẽ gen cho chúng ta đây em Angola Xin chào Việt Nam Các bạn có thấy hình ảnh cô gái này đẹp không ạ? Rất chân thực đúng không? Đây không phải là ảnh chụp mà đây là ảnh do AI tạo nên. Một trong những công nghệ AI hàng đầu hiện nay là Blue Willow. Chúng ta sẽ tìm hiểu và trải nghiệm Blue Willow ngay bây giờ. Thì nói qua một chút về Blue Willow. Blue Willow là một công nghệ text to image phát triển bởi OpenAI. Các bạn nghe OpenAI có quen không? Chính là ở ờ, cái uh, ờ, ờ, chat GPT mà đang rất nổi hiện nay thì quay lại với Blue Glow Blue Glow cho phép ừ, người dùng tạo ra hình ảnh chân dung các nhân vật dựa trên mô tả về họ trong văn bản ví dụ bạn có một đoạn mô tả về một nhân vật trong tiểu thuyết công nghệ Blue Glow có thể tạo ra hình ảnh tương ứng với mô tả đó công nghệ ờ, Blue Willow này thì dùng ờ, mô hình học sâu Deep Learning để phân tích và học các đặc trưng của hình ảnh. Sau đó nó sẽ sinh ra các hình ảnh tương ứng. Công nghệ Blue Willow Text to Image được phát triển với mục đích tạo ra những hình ảnh chân dung dễ dàng và nhanh chóng. Ok. Chúng ta sẽ ờ, tiến hành đi vào trải nghiệm Blue Willow chúng ta sẽ vào google chúng ta gõ từ khóa blue willow trước là blue willow nghĩa là chiếc gối xanh ấy. và ngoài blue willow thì có một công nghệ rất nổi hiện nay là Miss journey nhưng mà Miss journey thì à, đang à, mất phí blue willow thì 100% free chúng ta sẽ đi vào blue willow đây, chúng ta nhập vào link đầu tiên này. Blue Glow. Join the free beta. Chúng ta sẽ phải đăng nhập vào Discord, một hệ thống ờ, chat để sử dụng Blue Glow. Discord này hay được ờ, game thủ sử dụng này. Đây chúng ta đã đăng nhập vào Discord rồi. Bạn nào mà chưa có tài khoản Discord thì tạo tạo ra cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ truy cập vào Blueglow như thế này thì chúng ta sẽ nhấn vào một ờ, channel của Blueglow để tiến hành ờ, gen ảnh đây đây các bạn có thể thấy là ảnh rất là đẹp không những đẹp mà nó còn rất là thực tế này rồi chúng ta sẽ thử thử gen ảnh nhé đây cô gái vô cùng xinh đẹp mà đây là do AI tạo ra không phải ảnh chụp ok bạn thích ờ, gen ảnh gì nào tôi sẽ gen ảnh khủng long nhé sẽ gõ câu cú pháp như sau cái suộc này imaginate này imaginate tức là tưởng tượng đấy rồi cách ra à, các bạn muốn gì tôi sẽ muốn một con uh, khủng long bạo chúa nhé thì ở đây uh, nó chỉ hỗ trợ là tiếng Anh thôi nên chúng ta sẽ nhập tiếng Anh ờ uh, yeah realistic các bạn mà muốn hình ảnh thực tế thì gọi chữ realistic này còn nếu không thì bỏ đi nó sẽ tạo hình ảnh hoạt hình cho chúng ta tôi muốn một con khủng long gp ở gp uh, ờ, cute direct rex đi oh, xin lỗi tôi lại gõ tiếng việt rồi à? tôi sẽ gọi lại ok chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn có thấy là rất nhiều người đang gen ảnh <clears throat> vậy thì làm sao để biết là AI sẽ gen ảnh cho mình lúc nào khi nào thì ở đây có một cái hình à, inbox này hình hộp rồi chúng ta sẽ nhấn vào đây đây nó sẽ gen cho chúng ta đây, đây. tôi viết sai chính tả nó không hiểu nó lại tưởng người đây thì hôm qua tôi đã thử tạo hình ảnh về một uh, lập trình viên nam đang ngồi uống nước chanh thư giãn đây khá là đẹp trai không? và thực tế đúng rồi chúng ta sẽ đi vào đây các bạn nhấn vào dòng này chúng ta sẽ đến uh, khủng long T-Rex thì các bạn hệ thích hình khủng long nào thì các bạn có thể nhấn vào là upscaling này upscaling chúng ta sẽ đợi một lúc để nó phóng to hình ảnh đây hình ảnh nó được phóng to này. các bạn mua muốn ao ảnh chất lượng cao nhất ấy, thì phải open in browser nhé thì đây sẽ là hình ảnh uh, có độ phân giải cao nhất free mà chúng ta có thể lưu về mạnh đây rất nhiều ảnh tôi đã ra về và trải nghiệm hình ảnh này thì sẽ là hai à, hai nghìn bốn trăm hai nghìn bốn mươi tám pixel nhân hai nghìn bốn tám rất là chất lượng phải không ạ ok chúng ta sẽ tiếp tục với một tính năng nữa đây, chúng các bạn không thích có thể nhấn vào đây để máy tính rèn lại cho chúng ta. Đây, không là mọi chúa rất là ưng rồi không? Các bạn nào mà muốn ờ, lấy ảnh để làm uh, truyện tranh cho trẻ con thì cái này là vô cùng xịn luôn, đúng chủ đích luôn. Rất rất nhiều thứ có thể sử dụng với uh, ờ, text to image công nghệ này đây nó đã gen lại cho chúng ta khủng long này đây là một hình ảnh direct gì nữa này ok tôi sẽ uh, con này tôi sẽ đi đến đấy và chúng ta sẽ tìm các biến thể của hình ảnh số 1 này 1 2 3 4 này Đấy, 1 2 4 tương ứng ở dưới chúng ta cùng xem đây nó sẽ